Hơi, trải qua 18 năm thanh xuân, chưa biết cảm giác được theo đuổi là như thế nào Chạy theo ai cũng bị đuổi, nghĩ tới mà chán Nhưng không sao, một thằng con trai vừa giỏi giang lại còn giàu có Sớm muộn gì mà chả có người yêu Bớt bớt đi chị ơi, người thì không có mà tối nghe bài đặt Kìa anh hai, em trai của anh đâu tệ tới mức đó đâu Ê quá thì lên lít mắt mà kiếm nghiêu thử đi Anh hai nghe nói trên lít mắt toàn gái xinh Em lên lít mắt kiếm nghiêu thử đi Anh hai nín, có gái mời Hello Si nha Là ai là chị nữa hả? Sao em lạnh nhạt với chị vậy? Ờ à, thì em bình thường mà Bao giờ em mới có tình cảm với chị đây? Em đã nói rồi mà, em coi chị như chị gái thôi Lúc nào cũng là chị gái Ai nữa đây? Ủa chị Quỳnh Như, chị cũng ở đây hả? Sao, ý kiến gì? Cô đừng có tưởng là tôi không biết gì Đừng có mơ mộng là sẽ tán đuổi anh Si trước tôi Kìa Si, hồi tới kìa em Kìa anh hai Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, vô trận đi Nè con bé kia đừng có mơ là sẽ tán được anh Si trước tao nhá Mệt mỏi thiệt sự Anh Si là của tôi, cô đừng có mạo ảo tưởng Tôi với Thiên Si là Thanh Mai trúc mã đấy Chỉ có tôi mới hợp với anh đấy thôi Nên là cô tự biết đường mà tránh đi không đời nào anh Si lại thích một người con gái lớn hơn mình tận 2 tuổi đâu Nên cô đừng có mơ anh Si sẽ thích cô nhá Ông bà ta nói nhất gái lớn hai thì trai lớn một Tôi lớn hơn có 2 tuổi thì có gì mà không được chứ Đừng có cãi nhau ôm um sầm nữa Hai người có kèo không cho tôi với Qua đây Linh cho nè Lương dư nhiều lắm Ôi, giọng cụ tè thế Anh coi vậy mà cũng có nhiều người thích quá ha Có đâu, đừng có để ý hai người đó Ủa Linh, đang làm gì ở đây vậy? Linh có làm gì đâu Ơ, à, đây có cây nấm nè, đang lúc hết máu Ơ, ờ, cây nấm của Linh mà Ủa, không nói ai biết đâu Người ta đã cho keo rồi còn chưa cảm ơn Giờ còn tranh nấm nữa, đúng là đồ tồi Ai biết gì đâu, nhưng mà lỡ ăn mắt rồi Thôi để suy trả lại cho Linh nha Thôi thôi, nuốt luôn đi, ghê quá à. Nè nè, kiểu em coi làm gì với nó ngoài vậy si Nè nha, đừng có cao anh em ngọt sớt Lớn hơn người ta tận 2 tuổi mà xưng hô như vậy, nghe ngứa tai quá Thôi thôi, hai người em lặng cho ra bắn xíu coi Si và Bo không? Linh cho đi kẻ nè Đi chứ, có người chở sướng vậy ngu gì không đi Ok, ngồi chắc nha Té xe thì đừng bảo tại tôi Biết rồi, đi vào Bo lẹ đi Đi nhờ thì đừng có ra lệnh cho người ta Im mồm vào Thôi thôi, được rồi, im thì im Cẩn thận nha, trên nhà có người á Không mượn nhắc, bờ rồ tự biết phải làm gì Nè, coi mà học hỏi Ê, một máu, một máu Nãy mới nghe con gà nào gáy vậy ta Không có gì đâu, chắc Linh nghe nhầm á Lần sau chừa nhá, bỏ cái tật công ẩu Chuyện xui rủi chứ ai muốn đâu Đã gà còn gáy to Nó còn ở trẻ nó nha Im lặng mà học hỏi nè à đù, bắn ghê thế Hoàng Linh mà, còn phải nói Cẩn thận kìa, trước mặt có người Ok, Linh thấy rồi không biết bắn lại không nữa tự tin lên lên pro mà nhưng tim nó còn hai lận không sao thắng thua không quan trọng thấy chưa biết ngay mà mất tôi một rồi thôi không sao thôi hai người chơi trước đi nha si bận rồi Ê, bạn nữ hồi nãy dễ thương quá mà mình quên kết bạn rồi giờ phải làm sao đây